dần má thương sao mà giá diệt thế ơi câu ca nắng tình nặng nghĩa có lúc nào em giận anh không rửa có lúc nào em giận anh không để thương suốt cả ngày em giận khi xa nhau đến ngàn vạn dặm dần chẳng còn mà thương rộng dài thêm anh nhớ ngày anh nhớ đêm dần mà thương xoáy lòng em đỏ thương mà dần dễ gì đã có anh chỉ tìm thầy ở em thôi một nắng hai sương đôi trời đạp đất bao vất vả bàn tay em lo hết bao đổi thay anh chưa thể hiểu ơi câu ca răng dần mà thương mà thương ta lại đi khắp mọi nẻo đường mang câu ca và tình yêu thắm nồng khi chờ gió long vần âm bơi dần rồi cùng chỉ để thương thêm dân ca dần má thương sao mà ra diệt thế ơi câu ca nặng tình nặng nghĩa có lúc nào em giận anh không rửa có lúc nào em giận anh không để thương suốt cả ngày em giận khi xa nhau đến ngàn phan sầm dân chẳng con mà thương rộng dài thêm anh nhớ ngày anh nhớ đêm dần má thương xoáy lòng em đỏ thương má dần dễ gì đã có anh chỉ tìm thấy ở em thôi nắng hai sương đôi trời đạp đất bao vất vả bàn tay em lo hết bao đổi thay anh chưa thể hiểu ơi câu ca răng dần mà thương mà thương ta lại đi khắp mọi nẻo đường mang câu ca và tình yêu thắm nồng khi trở gió long vần âm bơi dần rồi cùng chỉ để thương thêm ta lại đi khắp mọi nẻo đường mang câu ca và tình yêu thắm nồng khi trở gió long vần âm bơi dần rồi cùng chỉ để em bác thêm trắng mưa trên đồng mưa răng lối nhỏ em về đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa đất ôm tròn kiếp người mảnh đất quê hương ta bàn chân lắm buồn khuya sớm mơ đất thương người lẽ loi thân cỏ trên đồng nghe rì rào đầu đó tiếng thi thầm của đất nơ tiếng dòng sông vô sóng gọi ta về đất bạc màu và vai áo em bạc thêm nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man bạc màu và vai áo em bác thêm trắng mưa trên đồng mưa răng lối nhỏ em về đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa đất ôm tròn kiếp người mảnh đất quê hương ta đất yêu người bàn chân lắm buồn khuya sớm mơ đất thương người lẽ loi thân cỏ trên đồng nghe rì rào đầu đó tiếng thi thầm của đất ơi tiếng dòng sông vô sóng gọi ta về đất bạc màu và vai áo em bạc thêm nắng nghiêng trên đồng xa xa lối nhỏ ai về đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man đất mẹ ru lòng ta nỗi đau niềm thương nắng vẫn vàng trên đồng và gió như miên man trong hai vai mưa thăm bắt cá cho cây lúa vẫn xanh dưới trời trang trang có nơi mô như người quê ta thương nhau quả cà cùng chia làm ba yêu nhau em gửi qua câu dân ca sông la có cạn núi hồng hết cây thì em đây vẫn nọ hết tình về hà tình người ơi về trong nao nao những ngày xa cách về trong xuân sao cánh đồng mùa gặt Em ngừng tay đón gió chiều sắp qua Gửi bóng lúa trắng cho người đi xa Về Hà tình người ơi Về cho em lo bữa cơm sớm tối Một bát chè xanh đậm nghĩa ân tình Là vì quê hơi người một đời gập gánh bờ đê nắng trong hai vai mưa thăm bắt cá cho cây lúa vẫn xanh dưới trời trang trang có nơi mô như người quê ta thương nhau quả cà cùng chia làm ba yêu nhau em gửi qua câu dân ca sông la có cạn núi hồng hết cây thì em đây vẫn nọ hết tình về hát tình người ơi về trong ngày xa cách về trong xôn xao cánh đồng mùa gặt em ngừng tay đón gió chiều sắp qua gửi bóng lúa trắng cho người đi xa về hà tình người ơi về cho em lo bữa cơm sớm tối một bát chè xanh đậm nghĩa ân tình là vì quê hỡi người về hà tình người ơi về cho em lo bữa cơm sớm tối một bát chè xanh đâm nghĩa ân tình là vì quê hỡi người xa mùa đông mây lưng lờ trôi trời miền trung mưa lắm bạn tình ơi chờ em nay bao đông rồi mà em chưa về bên đời thức trăng khuya nhớ ai trăng vờ giữa lòng biến khơi lòng em nhớ ai em còn mong chờ người xa con sông quê nay đã già mà người đi biển biết phương xa dòng sông vẫn gió xưa nay không còn nữa mây kia vẫn bay ráo hờ hừng giữa đất trời miền trung nước lên đau lòng xa rồi người em ơi quê hương man mác buồn chiều miền trung mưa tím bên sông anh về miền Trung Hỏi người em gái nhỏ ngày xưa Thì hay em này đi rồi Chiều đông nước dâng đầy vơi Tình yêu chưa tròn thành đôi Mà lòng đau như các bạn tình ơi cho anh này xa rồi miền trung vẫn thương trọn đời người miền trung gian khó nhiều đời qua từ khi anh xa quê nhà từ đó em nhớ mong người xa mùa đông mây lưng lờ trôi trời miền trung mưa lắm bạn tình ơi chờ em nay bao đông rồi chưa về bên đời sao xua nhớ ai mà đêm đêm vẫn còn thức trăng khuya nhớ ai trăng bờ giữa lòng biến khơi lòng em người xa con sông quê nay đã già mà người đi biển biết phương xa dòng sông vẫn trôi đò xưa nay không còn nữa mây kia vẫn bay sao hờ hững giữa đất trời miền trung nước lên đau lòng xa rồi người em ơi quê hương man mác buồn chiều miền trung mưa tím bên sông chiều nay anh về miền Trung Hỏi người em gái nhỏ ngày xưa Thì hay em này đi rồi Chiều đông nước dâng đầy vơ Tình yêu chưa tròn thành đôi Mà lòng đau như các bạn tình ơi yêu cho anh này xa rồi miền trung vẫn thương trọn đời dù cho em này xa rồi miền trung vẫn đời chờ ai hồng cháy vào đất Việt ở trên anh mùa này có nước lắng phù sa in bóng đôi bờ anh ở biên cương biết rằng em năm ngóng tháng chờ cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước nên ngày ngày cùng bạn bè trên chốt anh lại xuống sông hồng cho thỏa lòng em mong em ở phương xa đại bào gió mùa đông bắc Em thương anh nơi chiến hào gặp rét Mà em thương anh Chiều nay đang đứng gác lo canh giữ đất trời Áo ấm có lạnh không hơi anh yêu Người chiến sĩ biên thủy có gì đâu tấm lòng người chiến sĩ có tình yêu bốn mùa xây ấm dù gió mưa dù mùa đông vì rằng em luôn nở bên anh sông Hồng chảy về với biển Ở trên anh đầu nguồn biển rơi Cuối dòng sông nơi ấy quê nhà Em ở phương xa cách mười sông ba núi bốn đèo cứ chiều chiều ra sông mà gánh nước đem lòng mình gửi về miền biên giới sao chẳng nói nên lời nhưng lòng tình yêu thương anh ở biên cương sương lạnh giá buốt mùa đông tới nơi quê hương em bước vào vụ mới rằng anh thương em đồng quê chưa cây hết tay em ngập dưới bùn luộc cây thắng hàng không hơi em yêu ở cuối sông hồng thấy dòng sông sông ngầu lên sắc đỏ biết là em nhớ về anh đó là chiến công là niềm tin tình yêu anh gửi cho em là tình yêu ta gửi cho nhau thiếu đất cây sống sống với ai truyền trăm năm ân tình cây và đất cây bám rễ sâu đất ôm chặt tận đáy lòng những con đường trải sai bóng mát những mảnh vườn trái ngọt cây xanh ôi đẹp làm sao tình cây và đất đem đến môi sinh mạch rộng cho đời trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em cho lứa đôi kết thành mong ước của ngày xanh rồi mai đây anh là đất em là cây vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở cây thiếu đất cây sống sống với ai truyền trăm năm ân tình cây và đất cây bám rễ sâu đất ôm chặt tân đáy lòng những con đường trải sai bóng mát những mảnh vườn trái ngọt cây xanh Ôi đẹp làm sao tình cây và đất Đem đến môi sinh mạch rộng cho đời Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em Cho lứa đôi kết thành mong ước của ngày xanh rồi mai đây anh là đất em là cây vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng Trời sẽ duyên nên khiến anh gặp em Cho lứa đôi kết thành mong ước của ngày xanh Rồi mai đây anh là đất em là cây vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vinh hằng ngày chờ ai anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng can anh đi tìm bạn bạn còn đi xa như ong tìm hoa hoa nở phương nào để lòng anh mong để lòng anh nhớ anh thương em như thế Thôi cô gái nghĩa bì trồng cây bốn mùa anh hái quả dẫu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau quê em lại đến nương sâu anh đi tìm em em ở nơi nào anh xa vườn dừa dừa sớm xuê trái đưa tay anh hái những mái đời chờ ai anh xuống đồng sâu em lại lên ruộng can đi tìm bạn bạn còn đi xa như ong tìm hoa hoa nở phương nào để lòng anh mong để lòng anh nhớ anh thương em như thế ơi cô gái nghĩa bình bốn mùa trồng cây bốn mùa anh hái quà dẫu bao vất vả mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau mà em vẫn hát câu hát ly thương nhau tiếng hát quê hương tiếng hát thân tình tiếng hát quê mình yêu biết mấy khế ngọt cho con treo hai mỗi ngày quê hương là đường đi học con về rớp bướm vàng bay quê hương là con diều biếc tuổi thơ con thả trên đồng quê hương là con đò nhỏ êm đềm cuốn nước ven sông quê hương là câu trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng che quê hương là đêm trắng tỏ hoa câu rụng trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người chùm khế ngọt cho con trèo hai mỗi ngày quê hương là đường đi học con về rớp bướm vàng bay quê hương là con diều biết tuổi thơ con thả trên đồng quê hương là con đò nhỏ êm đềm khuôn nước ven sông quê hương là câu trẻ nhỏ mẹ về non lá nghiêng che, quê hương là đêm trắng tỏ hoa câu rụng trắng ngoài thêm quê hương mỗi người chỉ một là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người quê hương mỗi người chỉ một như là chỉ một mẹ thôi quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. lần đến với Huế mộng mơ Tôi ôm ấp một tình yêu siêu ngọt Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được Nét dịu sang pha lần trầm tư Tình yêu từ chiếc non bài thơ thương ôm Huế vào lòng sẽ chia đắng cay san khô mặn nồng ơi Huế của ta ta có Huế tự hào còn vang chiến công Huế khúc hạt ân tình nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi trọn tình ta về Huế yêu thương đã đôi lần đến với huế mộng mơ tôi ôm ấp một tình yêu siêu ngọt vẻ đẹp huế chẳng nơi nào có được nét dịu sang pha lần trầm tư tình yêu từ chiếc non bài thơ sâu lặng là ơi huế của ta ta có huế tự hào vượt qua phong ba huế đi lên kiên cường cả nước yêu thương ôm huế vào lòng sẽ chia đắng cay san khô mặn nồng ơi huế của ta ta có huế tự hào còn vang chiến công huế khúc hạt ân tình nặng lòng với huế xin viết tặng bài ca gửi tròn tình ta về Huế thương yêu nặng lòng với Huế xin viết tặng bài ca gửi tròn tình ta về Huế thương yêu ánh trăng soi đường có tiếng suối trong ban mai tiếng xa khao trên sông này là lối về bàn em đây lối ấy mồ hôi anh đã rơi mơ con đường âm no lên bàn em đưa núi rừng tiên kịp cùng miền xuôi đường cua đang xóa nghèo nàn tâm tôi lối em đi chân em đi em đã chọn rồi trên sông này là lối về bạn em đây lối ấy mồ hôi anh đã rơi mơ con đường âm nó lên bàn em đưa núi rừng thiên kịp cùng miền xuôi đường cua đang xóa nghèo nàn tâm tôi em đi em đã chọn rồi người bước ngập ngừng bước ngập ngừng chín bậc tình yêu xanh hoa hồng quân chín đỏ đầu cầu thang ngồi đón mẹ về chúng mình lớn rồi tính tàu so dây cùng hát lên trao vòng tay bèn lên mai cách xa anh xa đi bộ đôi đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn chín tháng mẹ hiền từng bậc lo và thương nhớ chín tháng mẹ hiền nhà sàn đơn sơ mẹ sinh con những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bậc chín cung đàn chín cung đàn bên nôi mẹ ru chín khúc đời chờ ngày hồi vui anh về thăm quê bắt chiếc cầu vồng về nhà anh em làm sâu những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người bước ngập người bước ngập ngừng chín bậc tình yêu những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người bước ngập ngừng bước ngập ngừng chín bậc tình yêu nhà cuối phố Chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ Đôi bạn ngày xưa học chung một lớp Cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa Dâu một chùm hoa trong chiếc khăn tay Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm Bên ấy có người ngày mai ra trần Bên ấy có người người ngày mai đi xa nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối cô gái như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thơm thơm mãi bước người đi hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm phương vẫn mãi người đi cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ đôi bàn ngày xưa học chung một lớp cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa dấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm bên ấy có người ngày mai ra trần bên ấy có người ngày mai đi xa nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối cô gái như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hồ tình yêu hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thơm thơm mãi bước người đi hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi người đi hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm thơm mãi bước người đi hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi người đi hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi người đi em cứ nhủ rằng anh không thương Em đo lường thì rất cằn kè Chính thương em nên anh bán với mẹ Phải ngăn em không đi chuyến ngược lương Dần thì dần mà thương thì thương Dần thì dần mà thương thì thương sai đường anh không chịu nổi Em yêu ơi xin em đừng có giận vội Mà trước tiên em phải tự trách ngỡ mình Em cứ nhủ rằng anh không thương Em đo lương thì rất cằn kè Chính thương em nên anh ban với mẹ phải ngăn em không đi chuyến ngược lương dần thì dần mà thương thì thương dần thì dần mà thương thì thương em sai đường anh không chịu nổi em yêu ơi xin em đừng có dần vội mà trước tiên em phải từ trách nhớ mình Em cứ nhủ rằng anh không thương em đo lường thì rất cằn kè Chỉnh thương em nên anh bàn với mẹ Phải ngắn em không đi chuyến ngược lương Dần thì dần mà thương thì thương Dần thì dần mà thương thì thương Em sai đường anh không chịu nổi Em yêu ơi xin em đừng có giận vội Mà trước tiên em phải tự trách nhớ mình Em sai đường anh không chịu nổi Em yêu ơi xin em đừng có giận vội Mà trước tiên em phải tự trách nhớ mình hoa cát bụi đôi khi cánh cỏ xưa là vào giấc mơ nước qua cầu thời gian trôi mau nơi bên lầu là nơi lắng sâu yêu quê hương mai nắng phiên trường nghèo lều tranh mái xiêu kia sáng ai như sáng mẹ sáng chi tôi đưa nhau ta thì về đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi nơi sau chiều chơi vơi với dòng sông bên lờ bên bồi bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi đôi khi cánh cỏ xưa lạc vào giấc mơ nước hoa câu thời gian trôi mau nơi bên lâu là nơi lắng sâu trường sinh chiến đỏ quê hương sẽ đưa ta về chỗ đây chiếu nga sơn diệt bao mối tình đôi lứa đã sinh thêm càng xinh đất lam sơn trong ngày đầu thu nắng lên nương bài bình ngô còn vang khắp chốn nghe như tiếng quang trung đêm hôm trước ra quân đã phá quân thành đã làm nên trang sử anh hùng thương cưới ngàn đầu voi dệt đồng ngô xứ gìn bờ cõi người đời ngàn năm gương sáng vẫn còn soi những đêm trăng núi ngọc lóng lanh cầu bắc ngang sông bóng rồng lung linh nhịp treo hò khoan thêm thắm ấm môi tình ôi tiếng ca hào phương sao xuyên lưu luyến hương thơm báo tin được mùa chiều quê nắng gánh tóc vàng lòng xốn sang vừng dương lên đón ngàn mắt lưới thuyền ra khơi canh buồm lướt tới sóng sầm sơn số cá bơi về đầy trống khoan điều dân ca du lòng ai đó người vô đây xin dừng chân ngắm ôi đất quê thành thắm bao tình người nên chắc đã quên à đường về vừng dương lên đan ngàn mắt lứa thuyền xa khơi canh buồm lướt tới sóng sầm sơn số cá bơi về đầy trống khoan điều dân ca xu lòng ai đó người vô đây xin dừng chân ngắm ôi đất quê thành thắm bao tình người nên chắc đã quên che ăn được Chứ rút sợi thương nay mấy trắng mãi lợp Rút sợi nhớ mấy đan vòm xanh Nghiêng sườn đông mà che mưa anh Nghiêng sườn tây xòa bóng mát rợp trời thương ấy mây màu xanh suốt mà em nghiêng hết nay mới về phương anh mà em nghiêng hết ấy mây về phương anh trường sơn đâu trường sơn tây bên nắng đốt bên mưa quay em sang tây em xoe tay chẳng thể nào mà xua tan mây chẳng thể nào mà che anh được chứ ruột sợi thương nay mây chẳng mãi lợp rụt rời nhớ mây đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh nghiêng sườn tây xòa bóng mát rợp trời thương ấy mây màu xanh suốt mà em nghiêng hết nay mới về phương anh mà em nghiêng hết ấy mới về phương anh rút rời thương nay mây trắng mãi lợp rút rời nhớ mây đan vòm xanh nghiêng sườn đông mà che mưa anh nghiêng sườn tây xòa bóng mát rợp trời thương ấy mây màu xanh suốt mà em nghiêng hết nay mới về phương anh mà em nghiêng hết ấy mới về phương anh